Nguyễn Tùng Dương đàn em khá bảnh là ai? Tùng Dương em của anh khá bảnh Thôi ông im mẹ ám mồm đi Đấy là Khánh nói, chứ em phải trèo tường, vượt rào, đào hầm vào trong trại hỏi anh khá cho rõ Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Tùng Dương là ai? Nguyễn Tùng Dương là em của Cá Bảy Nguyễn Tùng Dương là em trai của Cá Bảy Nguyễn Tùng Dương là một người em mà đã gắn bó cùng Cá Bảy đến bây giờ là 8 năm rồi Năm đầu năm 2011 Anh em sống với nhau, chia sẻ cho nhau từng chỉ ke anh em chúng ta nhau mến nhau lắm mọi người ạ à. nói chung là mấy ngày không gặp nhau là anh em bạn đã nhớ nhau rồi Vậy Tùng Dương là em trai của Khá Bảnh, vậy hai anh em Khá Chui từ cái lỗ nào ra vậy? Tùng Dương có thể kể rõ ràng hơn được không? Ngày xưa là có cái năm 2010 ấy, năm 2010 thì Tùng Dương, Tùng Dương và anh Khá là có cơ duyên gặp nhau ở trong ở Ninh Bình, trong trường giáo dưỡng số 2 là Tùng Dương và trước anh Khá ngày xưa Tùng Dương là chơi thanh niên chơi bởi nghịch ngợm đánh nhau thì biết kiểm điểm xong rồi bị đưa vào trường giáo dưỡng Xoai và vào đến đấy vào tháng 12 đầu năm 2 tháng 12 năm 2010 thì Tùng Dương có cơ cơ duyên gặp anh Khá tức anh trai của Tùng Dương là anh Ngô và Khá và vào đến đấy cái năm 2010 đấy là sang đến 2011 thì uh, Tùng Dương lúc đầu cũng chỉ có biết anh Khá thôi nhưng về sau anh em chơi bời với nhau lâu có nghĩa là tình cảm nó đang nảy sinh ra nghe câu chuyện của em trai khá bảnh mà lòng tôi xúc động nước mắt giàn giụa mồm khóc không ngập được lại nước đái trực vãi ra ngoài vậy hóa ra tùng dương trước đây cũng đã từng là động vật quý hiếm được nhà nước nuôi nhốt và bảo tồn cùng khá bảnh vậy cơ duyên nào đã giúp anh được nuôi nhốt tập trung vậy bản thân tôi nguyễn tùng dương đây tôi bước chân ra xã hội từ năm 13 tuổi đến nay tôi ăn cơm của xã hội này là hai à, năm nay tôi 28 tuổi ăn cơm của xã hội này 15 năm nay chưa bao giờ có một lời lẽ nào là thằng Tùng Dương này xuống để hoặc là thằng Tùng Dương này xuống bẩn hoặc là thằng Tùng Dương này hối á hoặc là thằng Tùng Dương này một đời tôi sống vì anh em một đời anh em là tôi quân tử Vậy là anh Tùng Dương ra xã hội từ năm 13 tuổi và ăn cơm xã hội từ năm đó vậy trả nhẽ nghệ sĩ nhân dân ăn trực trường con, bản lĩnh ăn trực còn thua em khá bảnh sao, vậy mỗi lần ăn trực như vậy người ta có nói gì về anh? sống của quân tử chết quân tử nhưng mà tôi nói thẳng từ ngày xưa đến giờ nổi tiếng trên mặt được cả nước và nam thế không bao giờ có một cái sức gì xấu vâng mặc dù ăn cơm xã hội nói thẳng ra là ăn trực anh vẫn luôn nhận mình là một người quân tử đúng chất giang hồ và không có một vết xước vậy mà em đâu đó anh đi chơi gái không trả tiền và bị sida chưa lôi em là một bé thế này qua à, bệnh viện là thăm em của bệnh đang huyết trùng dương đang bị bệnh uh, à, trên đường uh, à, cái vấn đề ờ, ngủ nhiều vô trong ờ, thời gian ờ, nhất định ngắn nhất Ngoài thể hiện bản lĩnh của một giang hồ gia, Tùng Dương cũng đã khẳng định sau bao năm ăn trực và đá phò chịu, anh đã có tiền, vậy khi có tiền anh làm gì? Với người khác họ sẽ mua vàng, đi du lịch và nhiều thứ khác, nhưng với Tùng Dương thì không, anh thuê hẳn diễn viên phan tôm với giá 300 PA để lên đóng một cảnh phim kéo dài 2 giây. Hai cái đó có kênh youtube tên là phantom đó kha khịa tôi mấy ngày hôm nay mấy ngày nay tôi xảy ra việc tôi có ốm tôi có giải vấn đề tôi không lên mạng tôi livestream bán hàng được cho anh em anh em phải thông cảm đó nhưng chúng nó lại đả động đến tôi để câu view và câu like đúng không ạ mọi người câu view và câu like suốt ngày bảo tôi là mõm như này mõm như nó đúng không ạ thì tôi cũng tiện đây tôi cũng nói thẳng với các bạn luôn để mà nói các bạn thích kiếm tiền kiểu gì thì các bạn kiếm nhưng đừng bao giờ lôi tôi vào để nói tôi treo cho các bạn giá 300 triệu đồng chỉ cần các bạn đứng trước mặt tôi live stream và nói tôi là mõm gửi riêng đôi người đôi bạn mang tên kênh Phantom tôi cho các bạn 300 triệu đồng vẫn sợ mọi người tưởng mình nói khoác Tùng Dương đã khẳng định lại lần hai Tôi cho 300 triệu Cho hai đối tượng Cầm kênh tôm Tôi giả lương cho một tháng chọn gọi chọn gói luôn 300 triệu Đến tại đất Hà Nội Gặp tôi Tôi giả cho 300 triệu Để gặp tôi để đính chính lại cái việc này thuê ai thì thuê, chứ cái kiểu vừa thuê vừa thách giang hồ như thế này, chùm bóc phốt giang hồ mỏng phan tôm với bản chất tôm bẩn. Phan Tôm đã nhận kèo ngay lập tức. Là bạn chỉ cần cọc cho mình khoảng độ tầm 1 phần 3 tiền. Này, 1 phần 3 tiền là mình có thể là là, là ra Hà Nội rồi. Tại vì thực ra là giang hồ mõm <laughs> Các bạn cũng mõm nhiều lắm. Đâm ra là mình cũng biết là, là, là bạn bạn bạn bạn giả 300 triệu mình thật thế là đùa. Đấy. Thế là chúng ta cứ làm việc cứ cọc trước nhỉ. Nhưng giữa dòng đời xô đẩy, khi Tùng Dương đang định gọi cây tham chốt kèo với Phantom thì wifi lại bị nope. Khi sửa được wifi anh lại quên mất chốt kèo với Phantom để đi theo tiếng gọi của hàng pha ke. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây, bộ này là một bộ siêu phẩm đấy. Đây, bộ này do là này, bộ này cũng 5 bán 8. Khi có người hỏi anh về việc thuê diễn viên Phantom, anh không nói gì, anh chỉ lặng lẽ ra bến xe giáp bắt hẹn họ đến tắm mưa. Nghe hiểu không? Đây tôi đang đội mưa này. Đấy. Nope. Mẹ mày con uh, anh em uh, ờ, đây đây bảo muốn đâu thôi. Cái này này, đây bên xe ban này, nope. mẹ bên xe ban này. Gosh, Anh em Tùng Ngáo Hạ Long, anh có nhận xét gì về Tùng Dương, em trai của Khá Bảnh? Chán như cái thằng này. Mẹ một phần người, chín mươi phần khỉ. Em còn thò mặt được lên mạng xã hội. Không hiểu kiểu gì. what? <laughs>